một cái trường gọi là người ta gọi là lò luyện kim cương của Thái Nguyên Đại học kỹ thuật công nghiệp hay đường hay còn gọi là tờ rồi đây cổng chính bảo vệ đây là đường vào nhá à, để mình ờ, đi ờ, khởi động tập thể dục chạy mấy vòng quanh trường rồi mình review cho các bạn xem đây sáng sớm các ờ, ông bà đã ra chạy tập thể dục rồi đây mới vào trường đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy một chiếc đồng hồ đây đồng hồ đây mình học bao nhiêu năm rồi mình vẫn chưa biết <laughs> đồng hồ này là mấy giờ luôn đồng hồ nó tính biểu tượng kế bên tay phải là đường vào đó chính là một uh, sân bóng của trường đại học kỹ thuật quốc ờ, đại học uh, kỹ thuật Thái Nguyên trường này chuyên sân này chuyên à, tổ chức à, các à, môn võ như võ cổ truyền này, vivo lam này đấu vật này ở trên sân này tiếp theo là đi tiếp với đoạn đường này đây các bạn sẽ nhìn thấy hai hàng đường này đường này là thành như đường đi bộ nào này đi tiếp thì phía các phía gần gần này là nhà ký túc xá đây là ký túc xá K1 dành cho các sinh viên người nước ngoài ở đây mình thấy các bạn da đen lắm tôi hay ở, ở tòa này này K1 đi đến ờ, trước mặt các bạn các bạn sẽ thấy một thứ gọi là biểu tượng của trường đại học kỹ thuật công nghiệp các bạn biết là gì không đây đấy phía xa xa kia đó chính là hòn đá thần của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Hòn này thì ờ, mình học 5 ừ, năm thì bây giờ nó trôn trôn chắc cách được hai hoặc ba năm rồi. Người ta bảo là mà trường này mà sờ hòn đá này là được ra là trường ấy. Mình không sờ hòn đá này may vẫn ra là trường. May mắn quá. Tiếp theo đến bên cạnh hòn đá tay phải của hòn đá đó chính là hội trường lớn. Đây toàn bộ hội trường lớn đây. Hội trường lớn này thì uh, chuyên uh, tổ chức các sự kiện à, sáng tạo sinh viên này lễ hội âm nhạc cái gì đó cái gì đó ở trong này ngày hội việc làm cũng ở trong này này tiếp theo cái đường đi các bạn à, trải dài đường thẳng bên này để cuối phía bức tường đằng kia đó chính nhà các tòa nhà ký túc giá. đây là cái như K1 mình đã bảo dành cho các bạn sinh viên người nước ngoài còn kia là còn 5 k còn lại từ K1 đến à, K 6 là à. dành cho các ờ, từ K2 đến K6 là dành cho các sinh viên Việt, Việt Nam à, kể đề đi rất đẹp bóng mát các kiểu đây thì ờ, đây có một cái ờ, hàng mái che này thì hàng ngày hội việc làm thì ngoài tổ chức trong hội trường lớn ra thì người ta có thể tổ chức ở xung quanh đây từ dọc từ đầu này cho đến tít đến đầu kia để Ờ, các uh, sinh viên ra đăng ký nguyện vọng để họ xét tuyển hồ sơ vào các công ty doanh nghiệp xí nghiệp còn đây là tòa A5 A4 hai tòa này à, dành cho à, cán bộ giáo viên vẫn là làm việc ở trong hai tòa nhà này hình như là một cái là của khoa cơ bên kia là của khoa cơ bản với khoa gì tòa này mình cũng chưa không nắm rõ lắm vì ít vào tòa nhà này còn đây là tòa A3 A2 A1 thì ờ, ba tòa này nhà này cũng dành cho sinh viên để ở à, tòa A3 này với tòa A1 là được đánh giá là chất lượng tòa 2 vì tòa A3 và A1 là có nhà phòng vệ sinh riêng được lấu ờ, nướng ở trong này còn tòa A2 này đây thì không được ừ, nấu lướng uh, ờ, riêng tại về nhà vệ sinh thì chung các bạn thấy kia đó bốn ô kia đó chứ nhà vệ sinh ấy thì phải mình cũng chưa vào tòa nhà này lắm còn các ô này các cửa không có nhà vệ sinh riêng biệt của từng phòng ở đây nếu mà ở thì các bạn nên ở nhà tòa A1 hoặc tòa A3 cho nó đỡ bất tiện như tòa A2 này vệ sinh chung nhiều câu chuyện lắm đây các bạn thấy đây nhà a một đây người ừ, ta à, có nhà vệ sinh ở riêng ngoài này có thể được nấu nướng ở đây rất là tiện trước, trước ờ, uh, các uh, tòa cái túc, túc xá này sẽ có một khoảng uh, trống là sân đây sân này đây thì người ta có làm cái uh, sân bóng chuyền hơi tiếp hết con đường này thì ở đây có họ trồng trước sân nhà A1 đây là các chặn nước này ô tròn tròn này chặn nước này đây cũng là chặn nước ở à, đây hình như cũng là chặn nước nữa lốt thì phải còn đây là trước là làm một phòng gym nhưng bây giờ người ta thôi rồi không là phòng gym nữa rồi trước cũng là nhà để xe đấy nhưng mà nhà để xe bây giờ người ta không để đây nữa sinh viên toàn để ở ngoài cổng trường cho nó tiện xây cổng trường này cổng này thì hay đóng không có cái cổng cái xanh kia là người ta được hay mở tiếp theo đến thì mình sẽ đi một vòng quanh đây đây à, được gọi là cung đường huyền thoại đối với các anh em thời xưa ở có, trước à, đường đi này thì bên đây phải à, chắc trái chúng ta sẽ có một à, quán cà phê có tên là à, mọt cà phê hay chiêu cà phê đây bàn ghế đây ngồi mình <laughs> quán này thì nó người ta mới mở nên là nên là mình chưa đến uống bao giờ à, mình cũng chả đi uống cà phê ở quán bao giờ luôn đây tiếp là chỗ này <coughs> là ký à, như ở căng tin ấy căng tin do người ta xây lên trước chỗ này thì mình ăn sáng ở chỗ này rồi người ta bán hàng ăn sáng ở xung quanh đây ở đây có cả đằng này còn bán cả cơm nữa nhưng hiện tại à, <coughs> do dịch bệnh nên người ta đã phải à, phá hết đống này đi rồi đây các bạn thấy trống tre trống trơn à, tiếp theo đến ở đây theo đến thì các bạn đi tiếp sẽ tới một cái gọi là hồ huyền thoại của công nghiệp sao gọi là hồ huyền thoại vì hồ này đã chứng kiến à, vào mùa sinh sản của ếch rất uh, chứng kiến rất nhiều đôi ếch uh, uh, đến đây để sinh sản thường như, như thì những đôi ếch đó sẽ ngồi hết ở các bờ vỉa này ghế đá này đây ghế đá thẳng đây có ghế đá này đây ghế đá đây nữa này thường thằng ngồi thẳng các các uh, ghế đá này ngồi tâm sự với nhau tiếp đến thì chỗ này mình đi tiếp chỗ này rồi các chị các bạn à, đây hình gọi là chỗ đường này vào mùa hè này thì lúc tầm một ạ à, một hoặc hai tuần trước ở đây đi chụp ảnh rất đẹp vì đấy sao ở đây là có hoa nó có hoa phượng lở rất đẹp màu đỏ bên phải đây tòa nhà tòa nhà này không biết mình cũng chưa vào tòa nhà này bao giờ thì à, tòa nhà này như là à, chạy đề trạm y tế anh em ạ đề trạm y tế toàn bộ trạm y tế có phòng khám của cán bộ này, có sinh viên này phát thuốc này. còn đây sẽ là một căn nhà 3 tầng một tầng trệt không biết là tòa nhà này để dành cho ai thấy ở đây nó tại nhà này mình chưa thấy ai, ai ở đây rồi học mấy năm chưa thấy ai ở đây biết là để làm gì bạn nào biết tòa nhà này để làm gì thì comment các, các anh chị khóa trước biết tòa nhà này để làm gì thì comment cho em biết nhá khá là đẹp nhiều à, lắp rất đầy đủ mỗi tầng một cái đây tiếp đến đó là à, tay phải tiếp đó chính là à, nhà đa năng huyền thoại nhà đa năng này thì uh, uh, để tổ chức các sự kiện như là con này hay là các ngày gì lớn mình cũng chưa vào đây bao giờ nhưng mà trước uh, mình tưởng tòa nhà này để xây để thi đấu môn cầu lông cơ hóa ra không phải tòa nhà này nghe các bạn bảo là vào đây thi con trong này thì nó xây to mà tiếng to thế này thôi <laughs> nhưng mà vào trong bé tí nó có hai tầng mà. trong bé tí đây mình sẽ cùng các bạn đi khám phá nhé để các cửa chính <laughs> tầng này thì ờ, có một cái phòng hai phòng tầng hầm này đang được ờ, để ờ, bàn ghế đây họ cửa đây rất là cao luôn to luôn nhìn cứ tưởng ở nhà theo cầu lông nhà này có một hướng rất đẹp đó nhìn ra cái ao cá này ao cá huyền thoại này hay bờ hồ huyền thoại của công nghiệp này đi rất đẹp không em tối ở đây thì cũng thường hay có những đứa ếch nó uh, tìm kia hiểu nhau lắm nó vẫn đang nói chuyện ở đây này rất nhiều tiếp theo đến chúng ta sẽ đi đến ờ, các ờ, tòa nhà à, mình sẽ, ờ, các bạn đi thẳng này mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhà đánh thi đấu môn cầu lông và nhà căng tin của trường buổi mặt trời rồi à nắng lên đéo không anh em thức dậy sớm để thành công ấy mình cũng thức dậy sớm nhưng mà không biết thành công đâu đây anh nhà vừa anh em vừa chiêm ngưỡng đi mình vừa ở đây tòa nhà ba tầng này không biết điểm gì đây Đấy. cầu thang rất là hoài lại trở về con đường huyền thoại này đẹp như trong tranh luôn tối mà có hay là chiều chiều sáng sáng hoặc chiều chiều chiều tà dắt người yêu ra đây cầm tay làm vài bộ ảnh thật sự cuộc sống tối về lở hoa luôn tiếp theo chúng ta sẽ đi đến đây trước mặt chúng ta đó là một cái sân ờ, gọi là sân này thì đây là tennis người ta đánh tennis bên cạnh nhóm rổ bên cạnh nữa là bóng chuyền ờ, hơi ra hơi chiều chiều thì sinh viên hay đánh ở đây đây là một cái nhà nữa cũng dành cho hình như đây nhà này trước mình có vào rồi nhà này dành cho cán bộ giáo viên đánh cầu à, đánh à, cả cán bộ giáo viên chờ à, để ở đây cũng có điều hòa mỗi phòng có điều hòa các kiểu đây tiếp đến ở nhà nhà thi đấu cầu lông ừ, cầu lông thì người ta hay đánh ở đây bên cạnh này thì đó là nhà vệ sinh mình phải xem có, có cô chú đánh cầu lông không con học đánh nghề sớm nó đánh tốt hơn mình nhiều tiếp theo sau khi để ra khỏi nhà cổ lông đó chính là nhà căng tin căng tin này là căng tin của trường người ta thầu được uh, thầu nhà trường nên à, trong này có bán nên uh, căng tin thì trong này thì bán có cả cơm ngoài cơm ra thì họ có thể tổ chức sinh nhật trong này cho các bạn cũng là do nhu cầu thị hiếu của sinh viên thôi đây toàn bộ đây toàn bộ mặt trước của à, con tin này phía trước này chỗ này cây này cây thường có một cái sừng cổ lông đánh ngoài trời để cho sinh viên trước mình có hay đánh ở đây tiếp theo đi tiếp về à, đường thẳng này về đường thẳng này thì chúng ta à, như chúng ta biết vừa nãy thì mình đã giới thiệu cho các bạn đây nhà A4 A5 thì tiếp theo các bạn từ A6 A7 A8 A9 A10 đây là tòa A6 tòa này thì chuyên có chuyên tòa này thì chuyên để phòng thí nghiệm thì phải vì dưới một ờ, tầng 1 đây này toàn là phòng thí nghiệm tầng 2 thì nó lại là khác tầng 2 như hôm nọ mình nhìn vào thì nó là có phòng lấy ờ, bằng tiếng Anh cũng không biết tòa nhà này để làm gì rõ để gì lắm để tòa A7 này hai tòa này để cũng để học à, sinh viên ờ, nếu anh em nào muốn học à, đi học vừa muốn ngắm trường đẹp vừa muốn ngắm sinh gái sinh thì học khoa kinh tế khoa kinh tế của trường này khoa kinh tế thường học ở A7 này và A, A8 nhận A7 à DA7 A 8 hai tòa này ờ, thì khoa kinh tế hai học mà anh em biết đấy gái kinh tế thì sinh hay không thì anh em tự đoán nhé à, phía sau xe này của anh em đó chính là tòa A9 đây là một bóng hồng dậy rất sớm quay phát đây là tòa A9 hay được gọi là tòa nhà tiếng Anh vì ờ, mình đi học thì trường hay vào đại học thì học tiếng Anh ở trong này là chủ yếu mà người ta thi top phổ 450 thì cũng thi, thi ở tòa nhà này, hôm nay sinh viên chắc tầm 6 giờ mười mấy sinh viên vào rất đông tiếp trên tòa nhà à, A9 tất nhiên A10 năm 10 thì tòa nhà này cũng phục vụ việc học thôi cũng khá là đẹp ngày nay trong trường học thì à, điều kiện à, kinh tế đã phát triển hơn thì mình hôm nọ có được vào bảo vệ đồ án ở trong được xem các bạn bảo vệ đồ án thì trong này các bạn à, ở trong này thì phòng học đều bây giờ đã trang bị kiểu camera này máy chiếu xịn sò lắm dây mạng các kiểu Ừ, điều hòa thì cũng nắp rồi mình nghĩ là à, sắp tới cũng nắp hết tòa nhà này thôi sau tòa A10 đó là nhà cái sân này thì trường hay chơi thể dục thể thao đây đây ngay trước mặt các bạn này là nhà sân bóng rổ bên kia cũng là sân bóng rổ nhưng mà sân bóng rổ bên đấy thường không mới chơi à, các bạn thường tập trung chơi bên này bên đây phải mình này nhưng chỉ đây sân này thì họ tưởng hay đá bóng đá bóng uh, sân bê tông bên cạnh kia là sân bóng chuyền ra sinh viên cũng hay đánh còn bên cạnh nữa là sân bóng chuyền hơi để các thầy cô đánh thì buổi chiều thì thường hay uh, thầy cô hay đánh ở đây còn buổi sáng này thì sinh viên còn chưa ngủ dậy nhiều lúc đôi khi thầy cô có người ngủ dậy có người không nên là ít người ra vận động lắm sáng thì chủ yếu là thấy các ờ, sinh viên hoặc thầy cô chú ở ngoài trường vào trong này tập thể dục thôi phía xa xa các bạn kia đó chính nhà nhà thí nghiệm nhà thí nghiệm của trường đây là khoa điện thẳng mặt các bạn này học nhà thí nghiệm khoa điện ờ, khi học ở đây thì các học khoa điện hay khoa cơ khí thì sẽ được ờ, đi xưởng người ta gọi là xưởng chuyên ngành à xưởng cơ bản cơ bản thì gồm có xưởng điện và xưởng khoa cơ khí xong rồi đến à, xưởng à, chuyên ngành nếu bạn học ngành điện thì nó sẽ chuyên ngành về điện xưởng nếu bạn học cơ khí thì uh, xưởng chuyên ngành sẽ bạn sẽ chuyển đến bên cơ đây thì các bạn đây là nhà xưởng uh, khoa điện cơ khí khoa điện uh, xưởng này thì hay thực ừ, thực hành thầy cô giáo ở đây cũng khá là dễ tiếp theo còn xưởng bên uh, ờ, qua cửa tiệt ở chỗ cái cột uh, điện uh, cột uh, sóng cao cao đó chính là xưởng bên uh, ờ, khoa cơ bên này có rèn này bao uh, uh, rèn phay tiện um, hàn xì các kiểu đây phía trước các bạn đây nó là nhà thí nghiệm của mấy môn trước mình à, làm có làm thí nghiệm ở tòa nhà này học môn vật vật lý à vật môn hóa học đây về phòng nghiệm hóa học này kỹ thuật môi trường này hai phòng này mình chưa vào chưa biết thì đây gọi là cổng phụ A16 để đi đường chợ Tây Ba nhất T3 nhất vào thì đó là cổng phụ A16 kia đó sưởng điện kia còn cổng này thì um, các bạn đây qua nhà gửi xe đối diện các bạn nó gọi là cổng A16 vì đây nó là nhà A16 tòa nhà này rất cao to còn cho đã cho các bạn là chưa biết thì đây đó là táp bút cơ điện nhá rất là cao to chụp ảnh ở đây các cũng được vài bộ ảnh nhé Ờ, ờ, ờ. đây là tòa nhà A16 tại ừ, tòa nhà này thì chuyên uh, uh, như gọi thí nghiệm này những thí nghiệm nào cần ừ, gọi là đi nhiều sinh viên ấy ví dụ đi học môn nào mà có tầm độ khoảng trăm sinh viên học bảy tám chục sinh viên các tòa nhà như kiểu A10 A9 không chứa nổi thì thì sẽ vào tòa nhà này tòa nhà này sức chứa có một phòng uh, rất là lớn có thể đến trăm 200 sinh viên cùng một lúc rất là khủng khiếp phía trước ở tòa nhà A16 này có một cái ban công rất là đẹp có lùm cây này. tối đến ở trước cửa A16 này thì các bạn tập môn võ như kiểu là hình như là mình không nhớ áo trắng là môn võ gì nhưng mà hình như là võ cổ truyền hay nào các bạn hay tập ở trước uh, sảnh uh, tầng dưới tầng 1 A16 này mình hay ờ, tỉnh toán trước mình hay chạy bộ thì mình có vào đây mình có biết nè các bạn mặc áo trắng hay tập võ ở đây còn không biết nè nếu mà bạn nào mình nói sai thì bạn có thể comment bên dưới cho mình nhé đi tiếp qua nhà này đây là mặt sau của tòa nhà thí nghiệm tòa nhà thí nghiệm bên ờ, thí nghiệm hoặc ờ, văn phòng khoa vừa thí nghiệm vừa văn phòng khoa ừ, khoa biện của mình cũng có một phòng trong tòa nhà này đây phía bên sau đây kia kia là trạm điện trạm điện à, trạm điện này các bạn năm ngoái đi học xưởng điện sẽ được ra tại điện này để chiêm nghiệm nhìn ờ, đo các thông số đây phía trước có mặt bạn đây qua bờ tường này đó chính là chợ ờ, Tây Ba Nhất các bạn có thể nhảy một chỗ góc này mình chỉ bật qua tường là tới chợ T các sinh viên hay thường hay uh, ờ, trường uh, ờ, hay rất ăn uh, hay uh, nghề học giữa chừng ra ăn sáng làm đôi ba cút rượu nên là xong buổi sáng thôi sinh viên công nghiệp có thế phía trước đây đường đi vào nhà thí nghiệm tòa nhà này có qua cơ khí này kho điện này kho điện tử này rất là to khoa kỹ thuật ô tô và động lực à, khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực thí nghiệm văn phòng khoa sẽ ở đây nhá khuôn viên rất là to phía trước các bạn đó chính là tòa nhà hiệp bộ tòa nhà này hiệp bộ có nghĩa là tòa nhà như kiểu nó là trung tâm xử lý của toàn trường ở đây các thầy cô giáo ở văn phòng khoa à, các uh, uh, cơ quan đầu lã sẽ tập trung ở hết tòa nhà này thầy cô giáo sẽ ờ, dạy ở đây à, thầy cô giáo sẽ làm việc trong văn phòng này là chủ yếu còn đây à, khi đến đây mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn đó chính là đài phun nước đài phun nước này sẽ có hướng view nhìn thẳng ra đằng các nhà một bên là nhà A một là A2, A3, A4, A5 một bên là K nhà A K1 đến K K1 đến K6 mình cũng đã chụp kỹ rồi view đây rất đẹp ngồi đây chụp ảnh nhìn thôi rồi Mở cái vest ra nữa thì ra nói câu chuyện về uh, bất động sản nữa thì tưởng bố Đây các bạn nhìn thấy Xa tĩ đằng kia đó là nhìn thẳng về tòa nhà A1 và K1 à, A1 và K6 nhìn thẳng đây rất là phun nước vào chính giữa trung tâm luôn sau khi đi hết ngắm đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này nó có ghi T2 kia đó là tòa nhà thư viện dành cho học sinh ờ, để học học sinh muốn muốn thi thì hay lên tòa nhà này để học còn tòa nhà bên cạnh nhà chính tên một thư viện thư viện này có ờ, thư viện trong này thì có bán sách photocopy để cho các bạn đến mùa thi hoặc ngày bình thường các bạn vào đây các bạn ờ, mua sách mua vở trong này trong trong trong căng tin thì cái gì cũng có hết còn phía trước kia đó nhà căng pin đây cũng gọi là cũng gọi là à, kiosk đi căng pin gì đây gọi là kiosk kiosk uh, này chuyên bán mặt trước thì bán hàng mặt sau thì cho sinh viên uh, thuê làm uh, sinh viên thuê làm uh, các dự án đề tài sinh viên khoa học ở đây đây nhà gửi xe nhà gửi xe hai chiếc cổng đi vào giữa nhà gửi xe đây Đó. đi hết đường này sẽ ra đoạn đường đối diện lúc đầu mình vào là cái nhà K1 K1 và sân bóng kia là sân bóng này đó là một phòng mình đã dạo quanh trường đại học và kỹ thuật công nghiệp và review cho các bạn à, nếu các bạn thấy video hay và bổ ích các bạn hãy đừng quên like và share cho mình nhé